Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha Thì à, phía trước mặt cô chú anh chị và các bạn đó chính là hình ảnh của à, chị Nguyễn Thị Hải Yến Năm nay 39 tuổi và chị đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ Thì Phước cũng biết được cái hoàn cảnh của chị ấy do một người anh giới thiệu à, Tuy nhiên đi sâu vào tí xíu nữa thì à, thật sự là một hoàn cảnh hết sức là đặc biệt luôn Vì à, chị còn để lại ba người con nhỏ à, trong đó có một bé à, 10 à, 18 tuổi và hiện tại ba bé thì đang ở trong một cái à, nói là cái chòi và cái nhà thì cũng không đúng ở phía sau nhà của ông Cốc và ba bé thì à, có một bé là cũng 18 rồi hai bé kia là hai bé nhỏ thì bây giờ mình sẽ vào nha à, xem rồi à, anh chào em nha rồi buổi tối là ba chị em ngủ ở đây hả ngủ rồi ăn uống ở đây dạ vâng mẹ em á là bệnh trên đó là khoảng bao lâu rồi dạ cũng gần cả tháng rồi cả tháng này. dạ em có biết là mẹ em bị bệnh gì không nghe bác sĩ nói bệnh gì không dạ kiểu là bị viêm khớp nhiễm trùng khớp gì đó hoặc là với bị bệnh tiểu đường nữa à tức là bị viêm khớp ngay cái đầu gối sau đó dạ. thì uh, là bị tiểu đường dạ rồi nó biến chứng hay sao rồi giờ nó có ảnh hưởng gì nữa không em thấy cái hình ảnh nằm bị hôn mê luôn á dạ kiểu là bị thôi thóp ấy ạ à. kiểu thở hơi lên không à. Đó được Rồi à, ba em đâu? Dạ, ba mẹ em ly hôn lâu rồi ạ Ai hiện tại là đang chăm sóc ở trong ờ, bệnh viện cho mẹ em? À dạ, dì ba em ạ Dì ba, dì ba tức là chị của mẹ Dạ, em của mẹ Em của mẹ hả? Dạ, vâng à, mẹ em thứ hai Dạ, đúng rồi rồi bình thường hàng ngày em làm cái gì để em lo cho hai con với ờ, mẹ em? Dạ bình thường là buổi sáng thì em phụ cả một điều với nhà thôi ạ. À. Còn tới tầm chiều chiều tối tối thì em đi làm cà phê, quán cà phê ạ. À. À, đi bán quán cà phê. Dạ vâng ạ. À. Hạt điều ở đây mình lột là một tháng là mình uh, tính tiền là lương là tính lột theo ký hay là tính sao em? Dạ theo ký ạ, à. tầm 10 ký thì được 50 ngàn. À tức là một ký có 5 ngàn thôi. Dạ đúng rồi ạ rồi em phục vụ ờ, quán cà phê là làm buổi chiều dạ, tối dạ. thì cái nguồn thu nhập ờ, đó thì ờ, được bao nhiêu một tháng dạ chỉ tầm 2 triệu mấy thôi ạ à. rồi từ lúc mà mẹ em bệnh trong bệnh viện giờ thì giờ ở đây ai nấu cơm cho hai em của em ăn dạ bà ngoại với em ạ à. ngoại hả dạ vâng ạ lớn là lớn là tên gì dạ là tên hiếu hiếu bao nhiêu tuổi rồi dạ tầm 8 tuổi rồi ạ à gần 8 tuổi còn bé này dạ bé này hai ba tuổi rồi sắp 3 tuổi rồi sắp 3 tuổi rồi ba thì ờ, bỏ ờ, đi ờ, luôn hay là ba mẹ em ly dị dạ ban đầu ba bỏ đi luôn tại vì từ đầu ba với mẹ em không cũng không có kết hôn là ờ à, tức là chỉ ở thôi dạ vâng ạ một tháng em làm ở trong chỗ mà phục vụ đó là khoảng mấy tiếng em làm được mấy tiếng Dạ tầm 5 hoặc là 6 tiếng ạ à. Ờ Rồi tối là ba chị em ngủ đây luôn Dạ đúng rồi ạ Có cái chòi chút xíu nè cô chú anh chị Rồi ở trong ờ, bệnh viện vậy rồi ờ, em chăm mẹ em là lúc ờ, mấy giờ? Mấy giờ em mới vô chồng? Dạ kiểu là em có thời gian rảnh em mới vô được Chứ à. em không ờ. có cố định được ờ, thời gian vô ạ à. Rồi từ lúc mà mẹ em nằm bệnh viện giờ là khoảng bao nhiêu ngày rồi? Dạ cũng hai tuần rồi ạ à. hai tuần Rồi cái tiền ờ, chi phí lo cho mẹ là ở đâu ra? Dạ kiểu ba con chồng xóm thấy vậy thì cũng gom gom lại được gom chút gom. ít à ừ. Ở nhà thì em lo cho hai đứa em Dạ vâng ạ Cái trời ba bị sao vậy? đâu em ra em lột thử cho anh xem ơi ừ. lột ơi cực cũng cực lắm nha cô chú anh chị yeah. Dạ. đây ngoài ra thì lột méo bên đây ồ ồ chơi cái tóc ở đằng sau này nhìn dữ ha tóc đuôi gùa nữa ha một ký như vậy là 5 ngàn ha dạ một vâng. ngày nếu mà chịu lột là em lột được khoảng mấy ký Dạ chỉ tầm 10 à, kg thôi ạ. À. 10 kg. Ổi này chắc ờ, đau xương sống dữ rồi. À? Dạ vâng ạ. Ổi này là mình có mối dao hay sao Thảo? Dạ mình giao cho cái dựa đó ạ. À. Cái dựa là tức là mình lột xong rồi mình ra đem ra ngoài bán cho đưa cho người ta hả? Dạ đem à, đưa lại cho người ta thì người ta đưa tiền ạ. À. Ờ. Còn hàng này là người ta đưa cho mình hay là mình phải trả tiền trước? dạ hàng này người ta đưa cho mình ừ. một thao gì là khoảng 10 kg không dạ không đâu ạ à. không không tới à lột à. ra vậy là xong rồi đó hả cái này là lột hết rồi đó hả dạ đúng rồi này giống như mà mấy cái uh, điều mà tết mình dùng quá ta phải không dạ. điều nữa ha về người ta gan muối gan này gan kia quá ơi đổ nha con rồi ở nhà gì rồi hai hai em có cưng có biết uh, mẹ nằm trong bệnh viện không dạ biết chứ ạ từ bữa tới giờ rồi hai đứa có đòi vô bệnh viện thăm mẹ không dạ cũng có thằng nhóc nhỏ thì hay khóc đòi mẹ hoài nhóc nhóc này hả dạ vâng ạ nãy nãy nãy em nói tên gì dạ tên là chum chum hả nó là biệt danh là chum à biệt dạ. danh là chum hả con có nhớ mẹ không chum dạ. hả mẹ đâu rồi mẹ con đâu rồi hả bị gì bị nhức giò à bị nhức giò à, hả rồi rồi con con có nhớ mẹ không rồi ờ, biết mẹ đang ở đâu không nằm bệnh viện hả bà, ờ, bà gần 8 tuổi hả nó có đi học không dạ có ạ ờ còn em lúc đó giờ có đi học không dạ em cũng có ờ rồi là nghỉ đang nghỉ hè hay là còn đang đi học luôn Dạ không em em nghỉ học em đi làm cũng lâu rồi Hồi à. năm 14 tuổi à 14 tuổi vậy là học cả khoảng tới lớp 9 lớp 10 nghỉ rồi hả? Dạ vâng Lớp à, tầm lớp lớp 7 em đi làm rồi đó Lớp 7 đi làm Rồi từ lúc mà ba đi rồi gì rồi có về thăm mẹ con không? Lúc mà mẹ em bệnh tới giờ á có hay biết gì không? Dạ không à không cũng không hỏi điện hỏi han gì nhiều hết cũng không có điện gì luôn à bữa nay anh ghé lại à, chủ yếu là để biết à, hoàn cảnh của gia đình em và dạ. cũng cho cô chú anh chị biết được à, và giờ thì anh sẽ à, gửi cho em à, 2 triệu anh chích từ cái quỹ à, hoàn trả máy ấm của anh à, 2 triệu này thì à, để cho em à, phụ lo ở nhà cho hai đứa em dạ. rồi à, kèm theo là có phụ gì ở trong à, bệnh viện lo cho mẹ từ bữa giờ chi phí trong bệnh viện mẹ là em biết bao nhiêu không dạ cũng mười mấy rồi ạ mười mấy triệu rồi hả dạ 18 tuổi rồi đó nha cô chú anh chị lần đầu tiên trước ờ, máy quay còn hơi ờ, e ngại <laughs> đây à, ờ, 2 triệu này là giống được nhiêu ký ta này tấn không ta một à, ký 5 ngàn 10 ký thì 50 ngàn à, trăm ký thì được à, 500 ngàn phải không yeah. Dạ. này được à, 400 ký 400 ký này lột chắc lâu dữ à yeah. Dạ. <laughs> đây nè để có dư dạ. phụ yeah. hai em rồi à, sau khi mà anh về á rồi nếu mà có cô chú anh chị mạnh thường quân nào cho nữa thì nữa anh sẽ vô ghé lại thăm và cho gia đình mình để uh, phụ phụ cho em cho mẹ em về em có mong mẹ em hết bệnh không dạ có chứ à nhớ mẹ không dạ có đây cũng là một hoàn cảnh khá là đặc biệt luôn nha cô chú anh chị em có gửi lời cảm ơn gì không và cũng ờ, có mong muốn gì không mong muốn gì thì em cứ nói đi nè nhờ cô chú để ờ, giúp cho mẹ em sau đó thì em cứ nói hết bệnh nè với lại nếu mà cô chú giúp đỡ thì em cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ rồi vậy à, thôi nha phước à, chào và hẹn gặp lại cô chú ở clip sau à, mong à, gia đình em ấy đủ duyên đủ phước phần. rồi bye bye và hẹn gặp lại à.